どこでもいいかどこでもいいよ ở đây anh xin nhá xin chào các bạn hôm nay ờ, công ty mình đang tổ chức uh, tiệc ờ, ăn buffet ở quán này nè hôm nay là chia tay một người về nước để và đón chào hai thành viên của công ty mới đến đây là người đến mới đến nè đây là cái này mới đến nè còn một đứa nữa còn đây là em nó chuẩn bị về nước đây là nhân vật nhân vật chính hôm nay em nó chuẩn bị về nước đây là quán à, buffet à, có thật nhiều thịt bò rất là to mọi người tí nữa mình sẽ qua cho mọi người xem nha bây giờ mình sẽ đây chọn món đây là cái máy để mình chọn món nha thì à, đây là những cái đồ thịt bò đây nè nhìn rất là bắt mắt luôn bây giờ một mình sẽ chọn món ở đây chọn món ờ, nên chọn thoải mái nên canh gì còn đếp gì bên kia là người con tôi có mình kìa bên này có bốn người và ở sau lưng đó sau lưng này có thêm ờ, những người công ty nữa mọi người đây là trong một xưởng cùng nhau với người việt người việt cùng nhau ở nước đi, vô đi kìa mấy ông mấy ông đang đợi uh, à, bay mà đợi là uh, chúng mình chưa có bia nướng chưa chưa anh em sao đúng được bữa đầu đi công ty tôi đi ăn chưa về của anh chưa gặp Việt Nam kiếp này chào trở liền trở liền vâng em xúc thích à đang uh, à, nhờ nướng mọi người tí ăn hết đập mặt <laughs> đảo đảo ấy đi còn bên kia có cái món thịt à, ờ, thịt bò đây à, trang trí rất là đẹp luôn ờ, thịt bò Kobe bò Kobe giả đây thịt bò Kobe giả nướng rất còn vô cắt ra ừ, xúc xích của mày à thịt của ông kia xích của ông kia làm sao đồ đến đến đến kẹp đảo đi không nhỉ tôi uh, nói được hành tí mở đi ngon nhỉ thịt bò này ờ, có lẽ là thịt bò của Canada <laughs> chứ không phải thịt bò Kobe vâng, không quán tí nữa này chắc là không thịt bò nhập đâu nhỉ không ờ, là đây tẩm nhật rồi tấm lè với tấm gia vị cái này miếng này hơi ờ, hơi có nổi gì á bật tôn là ăn miếng này là cũng no rồi たまりじゃない。 Ủa, bia mà chỉ là bia mà gọi không ra ta Hay là lên thẩm cái này luôn, tí à, nữa mình sẽ bỏ vô luôn <laughs> còn dưới nó này là hấp dẫn cho nó bé đi khá vậy bị cộn luôn mình sẽ tẩm vô đây xong mình mình à, to to to to ừ. cái này cái này là to hay bé đấy bây giờ em à, cắt cái này mọi người cắt dễ rất là dễ luôn cắt dễ mà ha dễ mà cắt dễ vậy ừ cắt xong à, chúng ta sẽ nhúng vô cái đây để mà xong là mình nướng mọi người cái, đấy để chấm nhúng vô nhúng vô trong nướng nhúng vô trong nướng nhúng vô trong nướng Thank you. Miki-san Miki-san Bye bye Nam Para Hồ Chí Minh mà đấy Ngồi quay quay đi quay đi. Để quay nữa đấy. ngon chưa? Hấp dẫn không? Xong mình là tưới muối à, gia vị vô đây. Trứng <laughs> sống tưới tao đi. Gia vị đây. Ừ. sẽ đảo đảo cho đảo rồi vừa đảo xong. Ở tại đây mọi người đây đây này nó mình ta tan ra là lộn ơi lộn hình nó đó hình, hình nó còn ngoài đây nè đúng nha trứng người ta ăn sống người ta hút sống đi trứng trứng không mình quẹt mà ăn thử đi thử đi Chị nào quẹt vô dạ em em em gấp đó. chị đừng ăn đấy được rồi ăn thử đi ăn thử đi xem lưu cảm nhận cảm nhận thế nào Ừ, không? Có bị trứng đúng không? Đúng, chính xác Không <laughs> có vị trứng Thực ra nó không có gì hết á Mà cái này chín anh Bò này rất giá trị Thịt bò này thịt bò Tây Tạng Thịt bò Tây Tạng <laughs> Nhưng nó bỏ từ ra Đây là bò Tây Cộm ra Đập, đập hộp nguyên, ờ, nguyên miếng Đây là thịt bò đập mạnh rõ ràng đồ à, của Canada Canada rồi nó ướp lại á đây là thịt bò Tây Tạng được nhập khẩu sách tay nguyên miếng từ Trung Quốc <laughs> sách tay sách tay bảo hành sách tay luôn có cái bọn này chứng chỉ rồi bỏ vào ba lô bảy cân đây là ông sếp ở bên xưởng xưởng mình ở bên, bên xưởng của Vinh đó mọi người bên xưởng à, à đúc à, đúc thép uống vui cho uống vui cho đấy vui cho rồi Yo, khamai nè. Khamai yo. Matagonen nè đây là Vinh về nước mọi người hôm nay là nó ngồi bàn khác không có quay được nó thôi bây giờ à, chúc à, về nước à, gặp nhiều may mắn nha công việc ổn định nha ờ, arigato nhé xin chào nhé bye bye <laughs> bây giờ mọi mọi người đã ăn xong rồi bây giờ bọn mình đi về đây cảm ơn mọi người xem video nha nhớ like và subscribe đăng ký kênh mình nha tạm biệt hẹn lại ở video tiếp theo nha

バイバーイ何が何をする <laughs> taxi á Tôi lái đi bộ nữa, tao cổng mày về được Thôi <laughs> Đi bộ về, mày xỉn thôi nha, đâu ai xỉn đâu <laughs> Có một Vinh xỉn nha, Vinh ở phê rồi, phê rồi uống ờ, ờ, sáu cái bảy lon rồi, bảy ly rồi 더 따라. 오케이. 오케이. 오케이. 감사합니다. 감사합니다.